Thì sổ số miền Nam của chúng ta ngày hôm nay mở thưởng gồm bốn đai để là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang em nhé. Thì mình cũng sẽ điểm sơ về cái kết quả đau đuối cũng như những con số lô tô cho anh em được biết ạ. Thì ở đâu giải 8 thì ở đai thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cho anh em con 55, ở đai Long An là con 63 và ở đai Bình Phước là con 53 anh em nhé. Và ở đai Hậu Giang là con 79 anh em ạ. có tới với giải đặc biệt thì ngày hôm nay ở đai thành phố Hồ Chí Minh có dạng 902 358 anh em nhé. Và ở đai Long An có dạng 548 713 anh em nhé ở Đa Bình Phước có giá 4725 472520 anh em ạ và ở Đài Hậu Giang có giá 851 421 anh em nhé Đấy là về giải 8 với giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay Còn bây giờ mình cũng sẽ tới với những con số tốt Xem ngày hôm nay có những gì để anh em thắng lời nhé thì ở đài thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay từ đầu khấu tới đầu 9 thì đã có đầu khấu và đầu 4 đã cấm hoàn toàn anh em nhé đấy đầu 5 của chúng ta thì ngày hôm nay ra khá là nhiều anh em nhé 2, 4, 6 con lô cho ở đầu 5 anh em ạ còn ở đài Long An ngày hôm nay từ đầu khấu tới đầu 9 thì đã có đầu khấu đã cấm hoàn toàn anh em nhé và <clears throat> ở đầu 4 của chúng ta cũng ra khá là nhiều bốn con lô ở đầu 4 ở đài Long An ngày hôm nay nhé ở đài Bình Phước của chúng ta ngày hôm nay thì đã có đầu 4 đã cấm hoàn toàn anh em nhé đấy và đầu năm của chúng ta tiếp tục là bốn con lô là ở Đài Bình Phước nhé còn ở Đài Hậu Giang của chúng ta ngày hôm nay thì đã có đầu một và đầu ba đã cấm hoàn toàn anh em ạ đấy thì đấy là kết quả sơ bộ về sổ sổ miền Nam của chúng ta ngày hôm nay thì cùng mong anh em <coughs> chúc mừng tất cả anh chị em nào ngày hôm nay đã được may mắn và được chiến thắng với những con số của sổ sổ miền Nam của chúng ta ngày hôm nay em nhé đấy quý mong em xem video thì để lại cho kênh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh em nhé còn à, từ lúc vào cái bảng chốt sổ cho anh em tham khảo chiếu trên cái máy ngày 29 tháng 3 năm 2020 ngày chủ nhật thì à, cái uh, cho con Việt Nam chỉ được điểm sớ là những kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé. Xem ngày hôm qua ở những con sổ đưa lên cho anh em tham khảo thì nó tỷ lệ ăn như thế nào anh em nhé. Còn trước mắt anh em là giáo duyên chỉnh của kênh cho con Việt Nam của mình đó thì mong anh em xem video thì ủng hộ kênh bằng cách để lại cho kênh một nút like, một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như để cập nhật những cái video mới nhất của kênh cho con Việt Nam của mình nhé có đề tời vào những cái con số ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo đấy thì ngày hôm qua trên kênh để đưa lên cho anh em tham khảo ba đài Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước thì ở đây thành phố Hồ Chí Minh là con độc thủ lỗ 54 gặp sóng thủ lỗ 1661 ở đây Long An là con độc thủ lỗ 39 gặp sóng thủ lỗ 2442 ở đây Bình Phước là con độc thủ lỗ 27 gặp sóng thủ lỗ là 5885 bao lô ba đài là con 16 và chiến đá 3 đài 1574 anh em nhé thì để mình kiểm tra lại xem ngày hôm nay của chúng ta thì đã diệt thẳng tương bưng như thế nào anh em nhé Đấy em ạ, ở đại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì con độc thủ lô 54 của chúng ta thì đã chiến thẳng được con 54 cho tất cả anh chị em tham khảo đại thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay nhé anh em nhé. Con cặp 6 thủ lô 1661 thì chúng ta đã chiến thẳng được đấy chúng ta đã chuyển thẳng được con 61 ở giải G5 đây anh em nhé thì tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay thì rất là ok rất là tự bưng được rồi anh em ạ đấy chuyển thẳng đồng thủ lô và sóng thủ lô cho tất cả anh chị em tham khảo ngày hôm nay ạ còn ở Đài Long An của chúng ta ngày hôm nay là con đồng thủ lỗ 39 độc thủ lô 39 của chúng ta cũng rất là ok rất là tưng bừng rực rỡ đã chiến thắng cho anh em được con độc thủ lô 39 ở cuối giải gỡ bổ anh em nhé đấy và cặp sóng thủ lô 2442 của chúng ta thì cũng rất là đáng tiếc thì cặp sóng thủ lô của chúng ta ngày hôm nay đã chỉ ở đá Long An nhé con tử và đá Bình Phước ngày hôm nay con độc thủ lô 27 con độc thủ lô 27 của chúng ta thì ngày hôm nay đuôi bảy thì về khá là nhiều đấy ba bảy không bảy chín bảy em nhá thì con 27 của chúng ta đấy ba bảy về hai nhảy em ạ hai bảy của chúng ta thì không được máy bạn không được chiến thắng được anh em ạ đâu hái có con 29 và 20 em nhá đấy rất tiếc là lột sao con 72 đây anh em ạ rất là đáng tiếc đấy ở đai bình thường của chúng ta ngày hôm nay và cặp sóng thủ lô 5885 thì chúng ta cũng là rất may mắn là chiến thắng được con 58 anh em nhá đấy và bao lô ba đai là con 16 bao lô ba đai con 16 thì <clears throat> nó là về lột sao ở đai bình đai thành phố chỉ Chí con sóng 61 nhá con chiến đạo ba đai để là 15 bảy tứ thì ngày hôm nay con 15 cũng không thể xuất hiện cho anh em được đấy rất là đáng tiếc của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta ăn hai đầu thủ lỗ ở đai thành phố Hồ Chí Minh và đai Long An đấy cặp sóng thủ lỗ ở đai thành phố Hồ Chí Minh và cặp sóng thủ lỗ ở đai Bình Phước em nhé thì cũng xin chúc mừng tất cả anh chị em ngày hôm nay mà đã tham khảo được những con số ở trên kênh cho cao Việt Nam nhé thì à, một lần nữa cũng xin được uh, chúc mừng anh em và mong em xem video thì để lại cho kênh một nút like một nút chia sẻ và một nút đăng ký kênh anh em ạ và bây giờ thì mình cũng sẽ tới với cái bài chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 29 tháng 3 năm 2020. Thì à, sổ số miền Nam của chúng ta ngày mai ngày chủ nhật gồm ba đài tiên Giang, Kiên Giang và Đà Lạt anh em nhé. Thì à, ở đài tiên Giang anh em tham khảo cho mình con đồng thủ lỗ 14 cặp sóng thủ lỗ 6776 anh em nhé. Ở đài Kiên Giang con đồng thủ lỗ 54 và cặp sóng thủ lỗ 2332 ở đài Đà Lạt là con đồng thủ lỗ 81 cặp sóng thủ lỗ 0330 bao lô ba đài là 74 anh em nhé trên đả ba đài 7491 đấy đấy là những con số mà cánh cho cao miền Nam đưa lên dự đoán cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 29 tháng 3 năm 2020 thì mong anh em xem video thì cân nhắc kỹ lưỡng cho mình nhé những con số ở trên video của mình chỉ mang tính chất tham khảo anh em trông mẫu cái câu cái keo với cánh cho cao miền Nam thì xác định đo tiền này em nhé và anh em cùng đến chơi vui văn nghệ cho đã bể hơi 50 ngàn thôi anh em ạ vì những con số của mình ở trên video thì không thể khẳng định 100% để anh em có thể chốt đo định lượng được em nhé còn nói từ đấy thì mình cũng xin được kết thúc video tại đấy thì cũng chúc anh em và gia đình có một buổi tối cuối thật thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và thật là an yên bên gia đình và những người thân của mình nhé xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai ạ à.